Xin chào các bạn nhé, mình là Phố Lớt đây ờ, Hôm nay mình ờ, ờ, xin được chia sẻ cái, cái link xem bóng đá Một cái link nó rất là hữu ích và nó xem rất là tốt Mình xem thì chưa thấy bị giật cái gì, giật hay lác cái gì cả thì ngoài cái cái link này ấy, thì nó cũng không chỉ riêng mình về bóng đá đâu nó có cả quần vợt này bóng rổ này bóng bàn bóng truyền tennis này rồi các bóng đá như là bóng đá anh này bóng đá đức tây ban nha hà lan gần như khá nhiều các cái, ở các nước ấy các bạn mà xem tốc độ rất tốt mình thấy gần như là tốt nhất so với các trang web ở Việt Nam ấy thì các bạn uh, theo dõi mình nhé đầu tiên ấy các bạn uh, mở web ra bạn uh, nhấn live tv xx enter cái đây là toàn bộ à, cái trang web của nó thì ở đây nhá nó sẽ có này ví dụ như các bạn nhá đây là bóng đá này thì nó có biểu tượng này các bạn này đây là còn à, đây là bóng bóng rổ đúng không bóng rổ này đây là tennis này rồi bóng truyền này rồi khá nhiều các bạn ạ có cả bóng đá anh đức tây ban nha khá là nhiều đấy nhá thì à, mình hôm nay đang có trận Barcelona và Getafe nhé mình nhấn ờ, xem để hướng dẫn các bạn nhé và trong góc này nhé các bạn nhấn vào Barcelona gặp Getafe này các bạn kích vào kích tiếp tục nhé, thì ở đây này ờ, một cái trận đó nó sẽ có ba cái ờ, sẽ hiện lên ba cái trang mà các bạn có thể xem nhé thứ nhất là ở trang người ta ở mình thì gọi là Google Chrome đấy đó. còn à, thứ hai là socket này thứ ba là cái trang ACE sim này cái trang là mình thường ấy thì mình uh, xem ở, ở cái trang Google, Google Chrome của mình đấy đấy còn cái socket này thì uh, mình uh, cũng ít dùng hơn rồi thì cái này này cũng đơn giản thôi bạn tải phần mềm socket về và bạn uh, copy cái link vào đấy thôi nhưng mà hôm nay mình à, xem trực tiếp mình thấy ở cái à, Google Chrome này thì mình thấy nó tiện nó rất là nhanh ấy thì các bạn xem nhé không không cần phải tải gì cả thêm nặng máy ra đấy, các bạn các bạn chú ý nhé ở đây này một trận cái cái này nó sẽ có 99 à, phần trăm này 52 phần trăm này và 50 phần trăm này các bạn cứ nhìn vào cái nào nó cao nhất đấy cái này cái tỷ lệ phần trăm nó cao nhất ấy, thì ở đó là cái tốc độ nó sẽ cao cái tốc độ mạng ấy, nó sẽ cao nhất và nó hiệu rất là hiệu quả thì ừ, cái năm hai phần trăm đây nó sẽ thấp hơn chín phần trăm thì là điều chắc chắn rồi các bạn nhấn vào à, tiếp tục nhá các bạn nhấn vào cái hình tam giác này nhá đấy nó sẽ ra cái ở đây là vì cái trang xem à, miễn phí nên nó sẽ xuất hiện à, một vài cái quảng cáo các bạn nhé các bạn đợi một chút rồi tắt đi các bạn ờ, cứ tìm ờ, quảng cáo như nào tìm dũng nhân mà tắt tắt đi cho nó ấy nhá cái này xem rất là nét các bạn ạ khi mà vào trận rồi thì ờ, mình xem mình không thấy cái hiện tượng nó giật Đấy, ban đầu thì nó, giao diện của nó nó sẽ ra các cái uh, hình quảng cáo đấy các bạn các bạn cứ xóa đi thôi uh, mà xem mà xem nhé đây dân các bạn này nhân này nhân này nhân này Đấy. đây trận uh, đang xem trận ừ, Barca và Getafe đây các bạn đây tỷ số đang là hai không đấy nhá mình uh, nhắc lại cái link nhá là uh, live tv xx nhá mình sẽ bỏ cái đường link ở dưới các bạn uh, có thể uh, truy cập thêm vào đó nhá các, trường hợp mà các bạn không nhớ thì hãy xem ở phần mô tả và để kích vào đó mà xem nhé đấy cái bài à, chia sẻ của mình hôm nay cũng có vậy thôi nếu các bạn à, thấy à, cái bài này nó hữu ích với các bạn thì các bạn hãy like và subscribe mình giúp mình nhé thì để tạo ra cái động lực để mình chia sẻ nhiều hơn vâng, à, mình xin kết thúc bài chia sẻ ở đây nhé xin chào các bạn